ở trên đấy các anh các chị có được đi lại thoải mái không thưa thầy ở như ở em ở bình em ở huyện kim bôi rồi em vẫn được đi lại ạ mỗi tội là theo khẩu trang vâng vâng vẫn đi lại thường ạ vì bốn lớp của chúng ta là cùng một khóa cho em, em là thầy dạy chung các anh các chị uh, cũng chia sẻ và thông cảm mọi người là không phải là thầy chỉ dạy một lớp cho tất cả anh các chị vì đường truyền internet thì ờ, nó rất là tiện đến được tất cả thông tin với các lớp đấy thì thầy muốn là làm như vậy thì nó tăng được số buổi lên cho các anh các chị mà chúng ta vẫn học kỹ được nhà ai ở nhà đấy không phải đến lớp tập trung thì ờ, các anh các chị cũng có thể là giao lưu giữa ờ, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ vâng ạ à, bây giờ chia sẻ màn hình cho các anh các chị nhìn thấy uh, nhau một chút nhé vâng ạ đây thì ờ, các anh các chị có thể nhìn thấy uh, danh sách của các bạn học viên được hiện ở trong đây đó thì các anh các chị có thể giao lưu được đợi, đợi một chút mọi người vào chắc là buổi đầu tiên là chúng ta nó hơi có sự trục trặc mà do các anh các chị ờ, một số anh chị là chưa biết cách để chúng ta à, vẫn còn lúng túng một chút hoặc là có một uh, chút việc riêng gì đấy chưa vào kịp alo chào thầy tình nhá à, vâng chào thầy trưởng khoa cũng vào dự tham dự với lớp chúng ta một uh, chút thời gian thì thầy tình là một thầy um, uh, rất là uh, quan tâm sao sát đến cái uh, công việc học tập của các anh các chị trong uh, các uh, lớp trong cùng một khóa vâng thế uh, thầy tình có các anh các chị trong buổi học này hôm nay không xin mời thầy tình vâng chào thầy thành và chào các anh chị thì hôm nay ta học online thì thầy thành thì sẽ hướng dẫn các anh chị học thì chúng ta cố gắng à, bước buổi đầu ta cố gắng ta biết cách ta vào ờ, phần mềm này bằng uh, qua cái Google Map, uh, Google Meet thì uh, có gì thì thầy Thành uh, hướng dẫn anh các chị uh, cách uh, vào và các môn sau thì nếu mang dịch bệnh như thế này chúng ta tiếp tục ta học qua Google Meet hoặc uh, nếu một số thầy cô khác ta học qua Zoom thì uh, uh, chúc ờ, thầy và các anh chị là chúng ta thực hiện tốt ờ, bài học vâng cảm ơn thầy Linh vâng cảm ơn Ờ, chắc là buổi đầu buổi đầu này ờ, một số các anh các chị vẫn chưa hiểu cái cách vào lắm thì những anh chị đã vào rồi thì chúng ta sẽ ở gần đấy thì các anh các chị sẽ truyền đạt lại cho mọi người cùng vào đấy nó còn đơn giản hơn cả zoom zoom thì các anh các chị phải nhập mật khẩu id nhưng mà Google Meet thì nó không giới hạn thời gian thầy dạy còn Google còn à, còn à, Zoom ấy thì cứ khoảng 45 phút là ta lại phải bị ao ra và lại vào lại nó rất là phức tạp ờ, ở trên cái này cũng có cái phần à, đây ờ, thầy hướng dẫn các anh chị nhá đây là cửa sổ zoom của cửa sổ gặp gỡ của chúng ta thì chúng ta có thấy là ở cái phần này là chúng ta có thể chọn uh, toàn màn hình này đấy các anh các chị thể nhấp vào đây để thay đổi rồi thay đổi bố cục để chúng ta có thể xem đấy rồi bảng phấn trắng vân vân thế còn cái chỗ này các anh các chị có thể uh, nhắn tin với mọi người đấy trên đây nếu như mà micro của các anh các chị không bật được thì chúng ta có thể nhắn tin vào chỗ này đó các anh các chị nhìn thấy màn hình thầy chia đấy thì các anh các chị đã nhìn thấy rồi rồi rồi còn chỗ này là tắt máy ảnh camera đi cái này là tắt mic đi Đấy. bây giờ các anh các chị đó đang tham gia thì ờ, lớp chúng ta ờ, cố gắng là học đông đủ đừng có anh với chị vào rồi lại thoát ra mà chúng ta vào chúng ta học đàng hoàng và trong lúc chờ đợi ờ, các bạn khác thì chúng ta sẽ nói chuyện một chút để cho nó có không khí trong buổi học mà qua của một năm học mới lễ khai giảng của các uh, trường phổ thông của các trường trên các anh các chị thì chắc là diễn ra uh, như bình thường tốt đẹp đúng không nhưng dưới hà nội này thì các uh, cháu nó phải uh, khai giảng online đó hiện nay thì chúng ta là có 14 các anh các chị đã làm rồi chúng ta sẽ vào sớm chắc là một lát nữa thì chúng ta sẽ được uh, đầy đủ và chúng ta sẽ học một cách rõ ràng thầy sẽ dạy cẩn thận chậm từng bước môn học này uh, thầy uh, có nói với tất cả các anh chị là uh, có thể là các anh chị uh, chưa học hết hoặc là đã học rồi nhưng mà qua thầy dạy thầy sẽ dạy một cách bài bản chi tiết để cho chúng ta có thể thao tác trong cuộc sống của chúng ta rồi các công việc hàng ngày cơ quan của các anh các chị ờ, chúng ta làm một cách tốt hơn thì cái việc học này của anh các chị là chúng ta hiểu là học tập suốt đời bởi vì là chúng ta uh, học như thế nào nó cũng vẫn cảm thấy chưa đủ chúng ta cần phải học thêm đến thầy uh, ờ, mãi thầy vẫn cứ phải học liên tục không bao giờ thầy ngừng nghỉ bởi vì công nghệ càng ngày càng càng nâng cao càng update lại rất là nhiều cái phiên bản khác nhau ngày xưa điện thoại thì chỉ là đen trắng gọi điện thôi đã thấy sướng rồi xong rồi cái hồi năm 2004 ấy, thầy thì mơ ước là uh, không biết bao giờ mà truyền được giọng nói với hình ảnh mà không biết điều đấy có xảy ra sự thật không thế mà uh, xã hội lại gì họ lại phát triển được và sợ và cái chuyện đó được thành sự thật đúng không qua nửa vòng trái đất chúng ta vẫn có thể ờ, nói chuyện nhìn thấy mặt của nhau ba lớp mà bây giờ có được có 14 bạn 14 các anh chị thì ta đợi một chút nữa alo 阿罗，阿罗啊！ các anh chị đợi các à, bạn cùng vào một chút nhé Buổi alo ai đấy ạ À không, cái này không phải mật khẩu Thầy đưa cho em đường link rồi Em chỉ dán vào trong cái uh, Google hoặc là Cốc Tóc hoặc là Firefox thôi Em cứ thế gõ cái đường link mà trên Zalo ấy Đấy, copy đã hoặc là đánh đúng vào cái chỗ mà chúng ta hay vào các trang web ta muốn tìm cái gì thì ta tìm ở trên đấy đấy cái chỗ mà hàng ờ, hàng trên đỉnh đầu của cái màn hình đấy đánh đúng cái đấy nhá mà nó hỏi gmail thì chúng ta nhập mà có gmail rồi thì nó tự động vào alo nhá vâng vâng xin giới thiệu các anh các chị là mình tên là Thành Mình sinh năm 1973 Ở lớp mình có anh chị nào hơn tuổi thầy không hay là toàn dưới thôi? Dưới thôi thầy ạ À thế à Vâng Anh à, Bùi Mạnh Hiền Anh, à, vâng. anh sử dụng ờ, điện thoại hay là máy tính để anh học? chờ em xíu em đang rửa tí vâng thế anh Mặt. vào cái máy tính nhá mình phải thao đâu máy tính Cần nói à? Vâng, chào chị Duyên. là mẹ nói được không? Nếu không mặt đấy gì quan Chào bà Lan. nhìn thấy cái ờ, tắt mic ở đây chưa tất cả các anh chị nhìn ở trên cửa sổ mình đã thấy cái tắt mic mic nhá còn cái đây là tắt uh, máy ảnh còn chỗ này là chúng ta sử dụng chat đấy rồi điện thoại nhưng em không thấy tiền nên là em lại dùng sang máy tính thầy ạ vâng vâng bích bích trả lời cho thắm cái cách bích trả lời bên nên nó xem nó bảo bên thắm nó đang muốn vào ạ à. tấn mình đi mười chín bạn rồi thế ta ờ, tám giờ hai mươi nhá nếu mà không ừ, bạn nào vào nữa thì thầy bắt đầu dạy buổi đầu tiên luôn đúng tám giờ hai mươi thầy bắt đầu dạy ờ, có một bạn tên là đông kiểu ờ, mn cứ vào xong lại ra cứ vào xong lại ra rồi <laughs> bây giờ thầy bắt đầu ờ, vào lớp nhá chuẩn bị chúng ta vào các bạn uh, sử dụng máy tính sử dụng máy tính nhá bài học hôm nay là kỹ hơn tất nhiên là có một số anh chị học Excel rồi nhưng mà Excel ở mức độ đơn giản thì hôm nay thầy dạy cho chúng ta có những cái điều kỳ diệu của nó đấy môn học này môn học bắt buộc thì ờ, các anh các chị nhìn thấy trên màn hình của chúng ta bây giờ thầy sẽ chia sẻ thầy sẽ chia sẻ để ờ, các anh các chị nhìn thấy rõ trên màn hình nhá rồi thầy chia sẻ ờ, các các chị sẽ nhìn thấy thầy chia sẻ cái ờ, màn hình cho chúng ta học. Đấy, thầy đẩy cái này sang màn hình thứ hai để các anh các chị nhìn thấy ờ, thế này. Các anh chị có nhìn thấy cái màn hình Excel của thầy hiện ra chưa? Alo. Có ạ, tụi em nhìn rồi ạ. Vâng ạ. Ok nhá, để thầy chia sẻ lại cho nó nét lại một lần nữa nha oh. bài học hôm chúng ta thao tác với cái này bởi vì cái này rất quan trọng nó kết hợp với cái bộ vuốt của chúng ta có thể sử dụng trong các công việc hàng ngày trên các anh chị ví dụ như là chúng ta làm ở văn phòng này làm ở bộ phận kế toán này làm ở bộ phận uh, trường học này Đấy, rồi uh, cái chuyện học này nó cũng quan trọng cho chúng ta khi mà chúng ta dạy cho các uh, thế hệ sau này uh, để các em có thể nắm bắt được bởi vì là nhiều nhiều, lúc ấy, chúng ta làm thủ công nó rất là lâu và cái độ hiệu quả nó không cao thì chúng ta ở đây thấy là các thầy là chủ yếu là đào tạo cho các anh các chị các môn học về công nghệ thông tin và những cái môn à, còn ai à, tiếp tục vào nữa nhỉ lúc đấy có một số tin nhắn nhưng mà ờ, thầy không để ý không biết là có ai muốn vào nữa không thì cứ vào thôi thì là nó hiện lên cái yêu cầu để thầy chấp nhận đây anh này. Rồi bây giờ các anh các chị uh, quan sát trên màn hình nhá và mở một cái uh, máy tính của mình ra và chúng ta uh, đây nó một lúc mấy lần thì mỗi một lần thì chúng ta quan sát và chúng ta thao tác khi mà thầy cho bạn thực thực hành Đấy, bây giờ mới vào đông rồi thế thì uh, chúng ta nhìn thấy nhá ở ờ, Excel chia làm uh, cái cửa sổ chính gồm có các ô chúng ta thấy các ô ô là dao của hàng và cột đây chúng ta nhìn thấy này à, cái cột thì được đánh thứ tự là a b c d e f vân vân theo chữ cái và rất nhiều cột sau đó lại tăng lên gấp đôi nếu chúng ta dịch chuyển cái bảng của chúng ta rộng lên nhưng mà ít khi mà chúng ta phải làm việc đến hết các cột còn hàng thì theo thứ tự 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đấy rất là nhiều đằng sau thầy cố tình làm cho cái ô này nó to lên để cho các anh các chị đều nhìn thấy trên đây gồm các biểu tượng trên đây gồm các biểu tượng để cho các anh các chị uh, thao tác một cách trực quan hơn trực quan hơn bao gồm bảng picture online picture là những hình ảnh ở bên ngoài ta có thể ta có thể cho nhập thêm vào được rồi bảng biểu rồi uh, sơ đồ biểu đồ vân vân trên này nhá thế còn ở trên đây thì gồm có menu chính gọi là các mục chọn thực đơn á, đấy gồm menu file là gồm có này ở ờ, như là mở một cái file đã có sẵn này mở một file đã uh, mở file có sẵn mở một file mới uh, gọi là tập tin đấy và cất đi một cái file ta ghi vào khi ta làm việc xong kết quả thì ta ghi nó vào uh, trong máy tính của chúng ta thế còn ở chỗ này ấy, thì các anh chị thấy là đây là chúng ta chuyển sang dưới dạng uh, tập tin có đuôi là PDF PDF thì các anh chị biết rồi đó rất nhiều ở trên truyền thông và đôi khi chúng ta xem văn bản của nhà nước ấy họ cũng chuyển về dưới dạng PDF Đấy, đây là những cái file mà uh, các tập tin đã có rồi đó thế còn uh, information là về thông tin bản quyền của cái tập tin mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta có thể là đặt mật khẩu ví dụ như là các anh các chị làm xong mà không muốn người khác xem thì anh chị có thể vào đặt mật khẩu còn phần option này là phần mục chọn Đấy, option nhá chúng ta cứ ờ, học một cách cách tổng quan mà chúng ta chưa vào chi tiết để chúng ta nhớ được trong cái phần này thì anh các chị muốn cái ờ, font chữ ở trên trên cái phần công thức nó to thì các anh chị có thể đặt ở đây à, ví dụ như là thầy ờ, lúc nãy nó hơi to thầy có thể đặt đến 20 thầy ok khi mở lại nó bắt đầu tác động được đấy mở lại lần sau nhá ta lại mở lại này thì ta lại thấy nó à, nó nhỏ hơn à, nó nhỏ hơn rồi đúng không các anh nhỏ hơn chưa đấy đấy là cái phần ta đặt ví dụ mà máy tính của chúng ta nó nhỏ quá chúng ta nên đặt nó lại nhé à, ờ, chúng ta vào option xong rồi các anh chị tìm cái chỗ là đây cái phần là font chữ đấy thì chúng ta cho nhỏ lại thế thì thầy dạy theo kiểu tức là bài tập ừ, thực tế cần đến đâu thì chúng ta sẽ lôi ra một cách chi tiết phần insert là phần chèn thầy nói qua thôi phần chèn biểu tượng này hình ảnh này biểu đồ này sơ đồ vân vân lọc các thứ vân vân ở trên đây công thức toán học vân vân ở đối với các uh, cô đang dạy phổ thông thì chúng ta sử dụng công thức toán học bách layout là phần đặt trang lề vân vân formula là tính toán à, tính toán data là dữ liệu để liên kết với bên ngoài ví dụ như là chương trình access chương trình word vân vân thì nó nằm ở đây review là chúng ta có thể xem trước view là chúng ta xem ở à, đây là ở chế độ 100% rồi chúng ta có thể sử dụng là acrobat để chuyển đi chuyển cái file này đến đâu đấy thì chúng ta chọn xuất sang cái file này đó rồi thì bây giờ chúng ta vào một cái mới nhá rồi bây giờ thầy sẽ um, nói này ở đây ô mỗi một ô nó có một cái um, sự nhận diện riêng đó là tên cột và tên hàng ví dụ như cái ô đây nó có tên là ô E4 đấy chúng ta dòng hàng nhá ô đây ở đây chẳng hạn thì là D4 vân vân đấy đến đây thì chúng ta cứ nhìn theo hàng dọc xuống hàng ngang đây đó thì bây giờ thầy có một cái bảng như sau à, bảng này thầy gọi là một bảng à, bảng uh, lương công nhân bảng lương cho một uh, nhóm công nhân nhé bảng lương công nhân trong xí nghiệp chẳng hạn thế thì uh, để trình bày cái này thì các chị nhớ là cái bảng lương công nhân này cái giá trị của nó thực tế nó nằm ở trong ô E5 nhưng mà vì dòng chữ nó dài nó có thể tràn ra bên này đó nó tràn ra nhé thì các anh các chị nhớ là sau khi mà chúng ta trình bày cái bảng chúng ta muốn nó cân giữa thì chúng ta nhấp vào bảng lương công nhân và chúng ta chọn cái nút này anh các chị ghi vào cho cho thầy tức là trộn vào và căn giữa đấy anh các chị ghi vào nhé rồi đấy thì nó sẽ cái ô đấy nó sẽ căn đều trải đều chúng ta chúng ta có thể thay màu cho nó màu đỏ rồi chọn con chữ cho nó đấy, thầy dạy cả cách trình bày luôn nhé rồi chúng ta chọn uh, font chữ trên các anh chị là tham New Roman đó rồi các anh chị có thể cho to lên Đấy, cho to lên rồi một cái nữa này đến những cái ô nào hàng nào mà các anh chị muốn nó không dày cái đường mép này tức là cái độ cao của một ô độ cao ấy thì các anh chị có thể làm cho nó to lên ví dụ từ ô số 6 đến ô này thầy muốn cho nó to lên thì thầy nhấp chuột phải bôi đen và nhấp chuột phải chọn cái nút có tên là row hai đây các anh các chị thấy nhá row có nghĩa là hàng hai có nghĩa là chiều cao các anh chị uh, ghi vào cho thầy đó rồi ở đây nó có sẵn là thông số là 26.25 point thì chúng ta cho nó lên đến 30 đấy enter một cái thì anh các chị thấy là những cái ô từ chỗ ô 6 này đến ô đây là nó có khoảng cách rộng hơn khoảng cách về chiều cao rộng hơn đó rồi bây giờ bảng lương công nhân của một xí nghiệp rất đơn giản thôi chúng ta đầu tiên chúng ta làm quen rồi chúng ta đặt là số thứ tự rồi họ tên bởi vì là lần đầu tiên chúng ta làm quen chúng ta cứ làm từng bài từ thấp đến cao sau này thì có những lên nâng cao lên thì thầy sẽ sử dụng những cái hàm thao tác cho cái việc tính toán nó còn nhanh và hiệu quả hơn họ tên nhá rồi chúng ta ghi tuổi ở à, đây chúng ta có thể trình bày như thế giới tính rồi giới tính nhá rồi uh, ngày công đó ngày công này lương trên một ngày Đồ. thưởng thầy cho thêm cột thưởng nữa nhé Đấy, các anh chị ờ, chú ý này nếu mà cái cột mà nó sát quá chúng ta có thể co bằng cách là đưa chuột về về ờ, cái ờ, ranh giới giữa hai cột chuột biến thành mũi tên là chúng ta có thể di chuyển rộng ra Đấy, tùy theo rồi chúng ta ghi là thường lương trên ngày thưởng này đó và chúng ta ghi là tổng lĩnh đó. thầy nói đến đâu là chúng ta hiểu đến đấy nghĩa là chỗ này chúng ta trình bày nó ta sẽ cho con chữ khác chẳng hạn để cho nó đẹp lên chúng ta chọn là một cái form chữ Unicode ở phía dưới các anh các chị chú ý nhé chúng ta dùng máy tính để học chúng ta đừng học à, bằng cách là chúng ta ờ, chỉ là học bằng điện thoại nó không tốt được đâu điện thoại các anh các chị vào các anh các chị không thể thao tác được đó rồi đây là một ờ, cái bài rất là đơn giản rồi ở đây các anh các chị ấn số 1 cho thầy mà các anh chị nhớ nhá khi kiểm tra cuối kỳ mà các anh chị không làm được các bài tập mà thầy cho cũng như là thi cuối kỳ vì các anh chị đã bảo là có một số anh chị biết rồi nhưng mà chúng ta lại cảm thấy chủ quan mà thầy không phải là dạy đơn giản đấy đâu vì điều đầu tiên ấy thầy dạy phải đồng đều cho tất cả những anh chị chưa biết là anh chị biết rồi nếu mà một thầy mà dạy nâng cao luôn thì chỉ có những anh chị biết trước biết còn những anh chị chưa biết thì lại cảm thấy là nó không không thể làm được chúng ta chú ý nhá số 1 các anh chị chỉ ấn số 2 thôi nhá rồi bây giờ các anh chị làm như sau này chúng ta chúng ta giữ ship chọn hai ô à, ờ, rồi nhả tay ra đưa chuột từ đây xuống góc phải phía dưới của ô chúng ta kéo xuống ví dụ chúng ta có 15 người chẳng hạn hay là 10 người mà muốn đến bao nhiêu thì tùy các anh ấy chị 100 cũng được 10 cũng được đấy nhả tay ra thì lúc đó số thứ tự các anh chị sẽ tăng theo cấp số cộng với uh, với bước nhảy chỉ là một đơn vị đấy anh chị chú ý như thế đến đây rồi thì chúng ta có thể trang trí cho nó về về giữa để cho nó gọn lại đó ở các anh các chị theo dõi không cả lớp cậu vẫn nghe thầy chứ alo dạ chúng em vẫn nghe ạ chúng em vẫn nghe thầy bây giờ nhá hỏi tên này họ tên của các anh các chị đó. bây giờ thầy xem này thầy xem cách trình bày uh, để đánh anh ờ, đánh ờ, thầy gõ vào đây là tên của các anh các chị thật rồi chú ý nhá chúng ta lại thấy này ở chỗ này là cái đường để các anh chị có thể là tăng cái view giờ view của cái bảng này lên to lên và thu nhỏ lại đấy tăng lên thu nhỏ nhá cái phần này là để các anh các chị phóng to thu nhỏ các anh các chị nhớ nhá chỗ phần cuối góc này còn đây chúng ta sẽ đánh tên là Nguyễn Thị A chẳng hạn đấy đây là tên thật của anh các chị Bùi Văn Đức chẳng hạn Đấy, thầy đánh tạm 10 người nhé Rồi uh, quách Thị Định chẳng hạn Bùi Văn Đông Đấy, đầu, đầu tiên là chúng ta ai cũng phải nhập dữ liệu còn cái việc tính này chúng ta sẽ đưa ra các câu hỏi bùi văn đông này đoàn văn đức nguyễn thị dung trần thị hoa hoàng tầm tuổi lao động đó là tuổi từ 25 trở lên chẳng hạn tuổi 25 này 26 này 30 cũng có này 27 cũng có này 24 cũng có này 26 này 27 này 28 29 chẳng hạn rồi bây giờ chúng ta giới tính chúng ta nhập sau ngày công như sau thì trong một tháng các anh các chị có thể làm 24 ngày 23 ngày 20 ngày vân vân đấy thì ở cái bài đầu tiên đơn giản này thì chúng ta nhập ngày công nhá ví dụ như anh này làm 22 ngày 23 ngày 24 ngày 21 ngày 20 ngày 25 ngày 26 ngày 24 ngày và 23 ngày vì đa số là chúng ta còn phải nghỉ thứ bảy chủ nhật nữa đấy rồi chúng ta cho nó vào đây vì cái bản tính này nó còn cho chúng ta tính cả điểm cho các cháu học sinh nữa nó không phải là chỉ tính mỗi cái ờ, lương này đâu còn rất nhiều thứ nó tính lương trên ngày nhá ví dụ lương trên ngày chúng ta à, cái bài đầu tiên thì thầy cho đơn giản thôi ví dụ 300 300k nhé 300k tất cả thì các anh chị mà thấy ở đây là lương là 300k tất cả thì các anh chị chỉ cần đưa chuột vào đây đặt kéo xuống Đấy, thì lập tức là tất cả cùng 300k rồi thì bây giờ mới ờ, thầy mới ra một câu hỏi như sau những ai mà được thưởng à, bây giờ thầy đánh tổng lĩnh đã xong rồi mấy câu hỏi sau là câu hỏi ta lại làm lại rồi bây giờ nhá để làm uh, lĩnh thưởng thì các anh các chị thấy này lương trên ngày ta nhân với ngày công thì sẽ được uh, trong tháng ta lĩnh đúng không đây là chưa có thưởng chúng ta bằng cho thầy nhá dấu đầu tiên là bằng thì nó cho hai cái phần ta nhập công thức ở đây cũng được và ở đây cũng được nhưng đầu tiên của một uh, ô để chứa giá trị thì chúng ta phải có dấu bằng bằng này các anh các chị nhìn thấy này ngày công của chúng ta là OF mấy nhỉ cả lớp F ta chỉ tính cho người đầu tiên thôi nhá không cần tính cho tất cả tính người người đầu tiên thôi OF mấy nhỉ F8 đúng rồi F8 sau đó các anh các chị nhân G8 G8 G8 là ô chứa lương trên một ngày Đấy. Ờ, các anh các chị tắt enter nhá xong cài enter đấy thì được 6 triệu 6 và lúc này các anh chị đưa cái chuột này kéo xuống nó sẽ copy tất cả cái công thức nhưng nó đổi đổi địa chỉ đấy ví dụ địa chỉ người đầu tiên là F8G8 thì người thứ hai của chúng ta là F9G9 tương ứng với từng hàng kéo xuống thì chúng ta thấy là tổng lĩnh của chúng ta được tính một cách nhanh nhất ở đây đó anh các chị thấy chưa rồi đây là cái phần chưa có thưởng lát nữa thầy sẽ làm cái chuyện chuyện thưởng nhá rồi bây giờ chúng ta lại có một câu hỏi này thế thì tổng tiền mà để chia đều cho à, để trả lương cho cái nhóm công nhân này ví dụ mình là một uh, người ờ, thủ quỹ và cái kiêm kế toán mình sẽ chia tiền cho tất cả các anh các chị tương ứng với số cột bên đây thì bây giờ mình mới ghi là tổng tổng số tiền phải chi số tiền phải trả đúng không trong tháng cho công nhân Đấy. Thì mình uh, có thể viết cái dòng này ở đây Và các anh chị nhấp cái này để nó trộn ô lại và chúng ta chỉ cần cho vào đây thôi thế thì để tính tổng trên này các anh các chị đánh công thức vào và ghi công thức này vào trong sổ nhé trong cái sách học của anh các chị anh các chị ghi sum cho thầy sum là summarize tiếng anh là tổng cộng đấy viết tắt của chữ summarize là đi cộng lại chúng ta mở ngoặc ra cho thầy mở ngoặc ra cho thầy rồi các anh các chị đưa chuột vào ô từ Nguyễn Thị A các anh các chị kéo xuống cho thầy đến đây Đấy, và chúng ta không cần phải gì gõ công thức cũng được mà chúng ta bằng cách thứ hai là chúng ta có thể nhìn vào đây là y y 16 là cuối cùng nhưng chúng ta kéo bằng chuột thì nó cũng lập tức nó thay cho chúng ta và chúng ta đóng ngoặc lại enter thì tổng cộng là 62 triệu 400 ngàn đó anh các chị thấy ờ, mới học thì chúng ta uh, có thể chụp ảnh cái bài này lại và trên đây là công thức tại ô y 18 đó, tại ô y 18 nhá yeah. chúng ta tại ô y 18 thì chúng ta tính được tổng lĩnh bằng này thế bây giờ bài toán lại đặt ra bài toán lại đặt ra là chúng ta thưởng cho những người mà có ngày công trong tháng trên 24 ngày thì sẽ được thêm 500 ngàn đồng còn lại những người mà trên 23 ngày thì được thêm 300 ngàn đồng còn dưới 23 ngày công thì sẽ không được thưởng tất cả các anh chị có nghe thấy thầy nói không nhỉ câu hỏi alo có có thể ạ chúng em nghe ạ dạ. rồi chúng ta sẽ nhập vào cái ô thưởng này Đấy, ô thưởng này với bài toán là những người trên 24 trên hoặc bằng 24 thì sẽ được thưởng 500.000 đồng cho cái tháng đó còn những người mà làm được hai ba ngày công thì sẽ được thưởng 300.000 đồng còn những người mà nhỏ hơn hai ba ngày công thì không được thưởng tức là người đó không làm tích cực thì giám đốc sẽ không thưởng đúng không cũng như sau này chúng ta áp dụng vào cho các điểm của các bé ở, ở thiếu nhi được cộng thưởng hay là được thưởng trung thu gì đó thì chúng ta phải căn cứ vào một cái tiêu chí tích cực như thế nào để chúng ta uh, thưởng cho các bé hoặc là thưởng cho những uh, các đồng chí là công chức trong xã đi làm đầy đủ như thế nào đến ngày công thì chúng ta cũng phải có một cái sự minh bạch để cộng trừ nhân chia cho họ để họ xứng đáng được thưởng ờ, còn những ai mà không đi làm mà lại muốn được thưởng thì sẽ không có vì chúng ta làm theo trên là gọi là dựa trên là công bằng rồi bây giờ các bạn chú ý vào bằng nhá bằng này thế thì uh, chúng ta sẽ uh, làm cái điều kiện như sau nếu ai lớn hơn hoặc bằng 33 ngày công thì được 500 nếu ai lớn hơn à, nếu ai lớn hơn 24 thì được 300 à, được 500 còn nếu ai lớn hơn 3, 23 thì được 300 còn ai không thì là sẽ không có vậy thì chúng ta ở đây có ba tình huống ba tình huống chúng ta phải sử dụng một cái hàm trong Excel đó là hàm x chúng ta mở ngoặc cho thầy ít nha bằng này ít à ngày công ở đây là của cái bạn Nguyễn Thị A mình giả sử là mình không biết bạn đấy là bao nhiêu ngày công nhưng mình đang tính cho bạn đấy đấy mình giả sử mình không cần tức là chúng ta phải đặt ra cái giả giả thiết là đây là ta đang làm tổng quát chứ ta không làm cụ thể cho bạn A nhìn vào bạn A này thì chắc chắn là bạn ấy không được thưởng rồi nhưng chúng ta làm là làm cho toàn bạn vậy trong đó phải có cả bạn đấy if nha, ngày công của chúng ta là f mấy nhỉ đối với người đầu tiên đây là f mấy f8 ạ đúng rồi f8 đúng chưa lớn hơn hoặc bằng lớn đây là dấu lớn hơn hoặc bằng 24 phẩy thì sẽ nhận được ngày công của chúng ta nhận được thưởng là 500 Đó. còn nếu không thì một cái phẩy nữa để phân cách cái điều kiện thứ hai và điều kiện thứ nhất thì chúng ta lại ít một lần nữa ít nhưng vẫn là F8 lớn hơn hoặc bằng 23 thì chúng ta cho người ta 300 còn nếu không có thì là cái trường hợp cuối cùng chúng ta cho không ở đây đấy là trường hợp cuối cùng của hai cái trường hợp của cái trường hợp thứ hai là lớn hơn 23 hoặc không vậy chúng ta đóng ngoặc lại các anh các chị nhớ nha bao nhiêu cái ngoặc mở thì phải bấy nhiêu cái ngoặc đóng cả lớp hiểu chưa đó nha chúng ta enter rồi thế bạn này thế là không đồng không đồng thường ta kéo đưa cái uh, chuột vào đây nó biến thành chuột màu đen nhỏ ta kéo xuống đấy các anh các chị thấy không anh Đức 23 được 300 chị định 24 được 500 hai người này không còn những cái đồng chí này là toàn cao ở được 500 bây giờ thầy thì cho cái bạn hoa này một cái ờ, ví dụ người ta báo nhầm lên 26 nhưng thực ra bạn ấy chỉ có làm 20 ta để 20 thì các, các chị nhìn thấy lập tức cái ô này nó thay đổi theo đó thay đổi theo cả lớp hiểu chưa alo Dạ hiểu rồi thầy vâng ạ. Được nhá. À, chúng ta ghi hôm nay là chúng ta ghi công thức này vào là nếu như mà ngày công lớn hơn 24 thì được 500 còn nếu lớn hơn không ờ, thì được 300 còn nhỏ hơn thì nhỏ hơn 23 là không đồng Đấy. thì các anh các chị những cái câu hỏi này đi khi đi thi cuối hay gặp lắm nhá Đấy, chúng ta ghi vào cho thầy. để khi mà các anh chị khi có một bài cụ thể các anh các chị có thể nhấp vào đây à, nhấp vào đây để các anh các chị uh, nhìn thấy uh, công thức của nó nhưng từ để thầy uh, Đấy, để chúng ta kéo ngược lên ví dụ các anh các chị thấy nó nhầm thì anh chị có thể kéo thả nó lên để nó đưa về Đấy. đây như đây là các anh các chị thấy công thức trên này rồi đó chúng ta có thể sử dụng điện thoại để chụp vào cái câu hỏi này cho thầy nhá thế bây giờ trong thưởng ta lại phải bổ sung vì ta có thưởng rồi ta lại phải bổ sung vào đây bổ sung vào đây là chúng ta phải cộng với h mấy nhỉ h8 nữa đúng không là cộng với thưởng cộng với h8 đấy là trong tình huống thứ thứ hai đấy cộng vào và chúng ta ghi xuống thì tổng lĩnh của chúng ta là gồm có thưởng và lương trên ngày đây là một bài đầu tập đầu tiên thầy uh, cho để các anh các chị về làm lại nha sau đó thầy sang cái phần thứ hai uh, bài tập nâng cao dần thì các anh các chị nhớ là cái hàm xăm tức là chúng ta phải nhớ này bằng này xăm này và tính từ đâu đến đâu thì ở đây là tính từ người đầu tiên là y 8 cho đến y 10 16 đó đây các chị nhìn thấy chưa alo vâng chúng em nhìn thấy rồi thầy ạ ờ, rồi thì nhá chúng ta cố gắng học ở ờ, chúng ta hơn ờ, vì là trong tin học của chúng ta bao gồm là soạn thảo văn bản và Excel là chính đối với nghề nghiệp của các anh chị ở trên người phương, trên địa phương vậy thì chúng ta học kỹ được cái này là chúng ta cảm thấy đó là kiến thức chúng ta nắm được rồi ngoài ra những cái về uh, uh, trình duyệt email xem tin tức thì ai cũng biết nhưng mà nếu mà hỏi đến công nghệ thông tin mà không biết tính bản tính thì chúng ta rất là cảm thấy là rất là thiệt thòi đó rồi các anh các chị có thể trình bày đưa cái này vào vào giữa đó. ok rồi bây giờ nhá mình lại ra câu hỏi nữa giới tính ở đây giới tính ở đây F là giới tính nữ nam là giới tính M Đấy, chúng hay hoặc chúng ta có thể đặt là nam nữ vân vân nhưng mà đây thì thầy sử dụng F và M đúng không anh Đông là M à, anh Đức là M chị Dung là F chị Hoa là F chị bích hợi là f anh công này là m thế bây giờ mình lại chèn thêm một cột nữa đấy nhá bài toán của chúng ta là phải chèn thêm một cột nữa à, và các anh các chị yên tâm là sau đó thì thầy sẽ ghi toàn bộ cái bài tập này thành à, video và thầy để lên trên kênh của thầy thầy gửi đường link cho các anh các chị và các anh các chị sẽ theo dõi được bài lại thầy dạy đấy à, chúng ta không lo nó hỏng thế bây giờ trong giới tính nhá thế thì à, chúng ta lại chèn thêm một cái cột này phụ cấp phụ cấp à, về giới tính tức là những cái chị em phụ nữ thì trong một tháng thì chúng ta được phụ cấp là 300k để mua những cái lằng nhằng phục vụ chị em thế còn nam thì không được thì chúng ta phải chèn thêm một cái cột là cột phụ cấp dành cho uh, nữ giới đúng không ờ, chúng ta sẽ làm như sau nhé thường này ở ờ, trước thường chúng ta sẽ trước cái đà sau cái này chúng ta chèn thêm một cái cột phụ cấp thì các anh các chị nhấp vào cái tên cột rồi chọn cho thầy là insert nha chèn thêm một cột nữa ví dụ như là sếp bảo là mày phải chèn thêm cho ta một cột để thêm vào trong cái bảng này chẳng hạn thì chúng ta lại loay hoay không biết làm rồi từ đâu lại đánh nhập lại nó rất là mệt và chúng ta chọn là insert nha anh các chị đi vào cho thầy cả lớp đi xong chưa rồi ạ à. nha chọn insert Đấy. thì chúng ta nhìn thấy là đây có một cái cột phụ cấp Đấy. hoặc là chúng ta muốn chèn phụ cấp sau lương này thì chúng ta chọn sau trước đường đây chúng ta chọn cột này và chúng ta chọn insert đó. và chúng ta điền vào tiêu đề là phụ cấp giới tính chẳng hạn rồi thế thì ờ, để chèn giới tính tự động chúng ta lại có một cái cách làm như sau nếu là nữ thì mỗi tháng được thêm 250 đồng để mua ở những cái phụ tùng gì đó nhá yeah. chúng ta ghi vào đây cả lớp hiểu ý thầy chưa alo có thầy ạ à. em cũng dạ, hiểu dạ, ý thầy nói rồi ạ bằng nhá chúng ta bằng này chúng ta sẽ lọc ở đây những bạn nam thì em m những bạn nữ là là f chúng ta ghi và chúng ta chú ý là tính cho người đầu tiên nhá còn tất cả những người thứ hai ta kéo xuống tương tự bằng này ít rồi giới tính của chúng ta là e mấy e 8 này ta nhìn giống thẳng hàng nhá à f là e 8 đúng không e 8 chữ thường cũng được nhá bằng này nhưng ký tự ở đây phải đúng ví dụ các chị đánh chữ thường mà các chị lại đánh chữ hoa thì nó sẽ không đúng đâu vậy E8 thì địa chỉ thì đúng nhưng cái ở điều kiện chúng ta phải cho thầy như này nhá phải này đấy phải có vì đây là chữ cho nên chúng ta phải có hai nháy trên ta ghi vào F đấy thì được thưởng là 250k còn nếu không là nam thì chúng ta bằng không chúng ta đóng ngoặc lại nhá thì đây có hai điều kiện thôi nếu đúng thì được từng này nếu sai thì được không đó vì ở đây không có giới tính thứ ba đúng không rồi chúng ta gõ enter đấy thì chúng ta được là 250 ta kéo cái này xuống đó thì những anh nam là không có đúng chưa đấy thì sau đấy thì các anh chị mới tính vào tổng lĩnh là cộng thêm cái này nữa để chúng ta chi trả nó đúng chính xác chúng ta cho vào đây chúng ta thêm cộng thêm H8 đúng không rồi chúng ta bổ sung công thức là H8 đó thì tổng của chúng ta sẽ thay đổi ta kéo lại một lần nữa đó thì những ai mà nữ thì được cộng thêm cả thưởng này ai làm tốt thì được cả thưởng cả phụ cấp còn ai mà làm không tốt thì vẫn được phụ cấp phụ cấp cho phụ nữ cả lớp hiểu chưa rồi ạ. À. Ờ, nhá, các em ghi uh, ờ, kỹ vào cái công thức này cho thầy. Đó, ghi đây. Nha, phải có hai nháy trên, nhớ chưa? Hai cái dấu nháy nháy ờ, kép ở trên đấy để nó biết được đây là ký tự. Ký tự khác với số nha. Các đồng chí chú ý cho, cho thầy là ký tự khác số. Đó. rồi cả lớp đã hiểu chưa cả lớp mình còn uh, bạn nào thắc mắc không thì cứ hỏi thầy để thầy thao tác lại đã hiểu rồi thầy ạ vâng thế nhưng mà thầy hỏi cả lớp còn bạn nào không hiểu không alo mơ màng đâu có gì đâu mơ màng thầy rồi hay nói lại từ đầu một tí Lúc nãy em dùng bên điện thoại Em chả nhìn rõ cái gì đâu thầy ạ Xong em phải chuyển sang máy tính em mới nhìn thấy rõ thầy ạ À thế à Nhưng mà trên em có chương trình Excel rồi đấy Đa số các bạn vâng ạ. có đúng không Vâng ạ ờ. Hay nói lại từ đầu một tí đi ạ Đoạn đầu đấy ạ Đoạn đầu à Vâng ạ, lúc nãy em dùng điện thoại em không nhìn thấy đâu thầy, thầy ạ Ờ, thầy đã ghi thành phim rồi giống như kiểu ta tua lại đấy thì xong buổi học ấy thầy gửi đường link cho các em các em lại xem lại cái bài thầy được chọn viện từ đầu đến cuối vâng ạ không la đâu tức là thầy đã lưu thành phim rồi thầy ờ, đưa lên đường link cho các bạn là ờ, nhấp nhất và nhất nhấp vào xem là các bạn hiểu luôn ờ, nó tua từ đầu cho đến cuối tức là chúng ta không bị mất bài cả lớp hiểu chưa thế cũng được thầy ạ vâng ạ thế còn mà dạ. các bạn đang nghe tiếp thì chúng ta vẫn cứ nghe và chúng ta vẫn hiểu được mà bởi vì uh, nó hoàn toàn độc lập với nhau nhé. tính phụ cấp là bằng công thức này đấy thì bây giờ thầy nói lại này phụ cấp thì chỉ có những người là nữ nữ là f nhá nam thì là m f là female và m là gọi là male ấy có nghĩa là trong tiếng anh nó là na, nam và nữ thì mình cũng có thể thay ở đây là bằng nữ nhá đây bây giờ thầy sửa lại tất cả này nữ cũng được nếu các anh các chị ngại viết cái kia thì anh chị nam đó mình ờ, nhập lại ban đầu đây là nữ rồi đây là nam nam phải thống thống nhất tên giống nhau nhé tức là không có chuyện là trên là n hoa dưới là n n thấp thì nó không hiểu được đâu mà chúng ta phải thống nhất đồng loạt đó đây là gì nam rồi đây là nữ nữ đấy nếu mà giống nhau thì chúng ta kéo này xuống đấy cũng là một cách nhá còn chỗ này là nam thì chúng ta ghi là nam rồi thế thì khi chúng nó đặt như này thì chúng ta trên phụ cấp nó bị xóa hết vì nó không thấy chữ S mà nó lại thấy là chúng ta đổi đổi giới tính đổi viết đổi gọi là cách viết thôi thì chúng ta phải đánh vào đây là nếu là nữ đó thì các anh các chị nhìn thấy nhá nếu E8 của Nguyễn Thị A là nữ thì sẽ nhận được 250k phụ cấp giới tính còn nam thì thôi vì nam thì ờ, là nam thì cho nên là không dùng băng vệ sinh là chỉ có nữ thôi thì chúng ta cho từng này anh các chị hiểu chưa alo dạ dạ em hiểu dạ ờ em tơ nhá đó em tơ nó phải xuống đấy được chưa rồi thế là chúng ta nhớ được cái hàm if này là hàm gì logic điều kiện Đấy. cái phẩy này là ngăn cái cách giữa điều kiện đúng và điều kiện sai nếu đúng là nữ thì lập từng này còn nếu không thì ta chỉ cần là điền là không thôi tức là ngoài nữ ra thì chắc chắn là phải là nam đúng không không có ai là cả hai giới tính cả rồi thế thì trong tổng lĩnh của chúng ta lúc này chúng ta phải cộng thêm cả cái phụ cấp tức là bằng cái này các anh các chị chú ý nhá ngày công chúng ta nhân với lương trên ngày thì có phải là ra lương một tháng không cả lớp đúng không nhỉ ví dụ mình đi xây mà mình công của mình 300 trên một ngày mà mình làm được 22 ngày công thì mình phải lấy 300 nhân với 22 ngày đúng không thì đó là phần G G8 nhân với F8 đây là phần ờ, chỗ này chúng ta ghi là ờ, lương cơ bản nhé lương là tính theo ngày công đấy còn tiếp theo này Y8 Y8 là thường H8 là ta cộng thêm là phụ cấp giới tính tính cho bạn Nguyễn Thị A đầu tiên sau đó ừ. ta mới copy công thức để tính cho tất cả toàn bộ các ừ. hàng ok chưa đây các hàng của chúng ta tính bằng này thế còn chỗ đây chỗ đây là công ty phải trả cho công nhân 9 người này với số tiền là bằng này số tiền bằng này thì các anh các chị chỉ cần tính cho thầy là bằng một cái hàm sum viết tắt của tiếng Anh là summarize từ di 8 từ di 8 cho đến di 16 đó đó thì đây là một bài rất là hay và chúng ta ghi vào đấy là cách tính rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một bài về học sinh về về lớp học nhá để là có hai bài hai cái hình thái khác nhau các anh các chị uh, uh, ghi bài này vào chưa ghi chép vào cho thầy alo vâng ạ ờ ghi hết vào cho thầy nhá bây giờ thầy mới thay này xong rồi nhá xong cái bài này bây giờ thầy thay này à, một thầy lưu ý này trong một cái file uh, hay lập tin excel các bạn có thể thêm bảng bằng cách các bạn nhấp vào dấu cộng ở đây à, ví dụ bảng này nhá thầy nhấp uh, chúng ta nhấp đôi chuột thì nó sẽ cho chúng ta thay tên ví dụ bây giờ thầy gọi là bảng lương bảng lương Đấy. công nhân thế thì sau đó thầy lại thêm một cái bảng nữa ở bên cạnh thầy đánh là thầy gọi là bảng uh, học sinh đó thì bảng học sinh chúng ta có thể mở rất nhiều bảng trong một tập tin bằng cách nhấp vào nút cộng đó là chúng ta có thể thêm được nhiều bảng rồi trong cái bảng lương này thầy copy cái phần này thôi sẽ copy phần à, phần đây để mang sang chúng ta tính cho học sinh nhá rồi à, thầy copy cả đoạn này đi chúng ta nhấp uh, bôi đen và chúng ta bôi đen các ô nhé và dùng chuột chúng ta bôi đen rồi ờ, chúng ta copy ấn copy và sang đây chúng ta dán vào chúng ta dán ở ô nào mà chúng ta nhìn cảm thấy nó trình bày nó đẹp ví dụ như là dán từ đây chúng ta paste Đó. rồi chúng ta thay tên là bảng chúng ta thay là bảng điểm lớp uh, ờ, 8A chẳng hạn bảng điểm lớp 8A chẳng hạn đó rồi họ tên chúng ta giữ nguyên tuổi thì chúng ta xóa này đi chúng ta ghi là ngày tháng năm sinh nam nữ thì chúng ta để lại chỗ này chúng ta để ra Đấy, chỗ này chúng ta ghi cho thầy là điểm hệ số 1 hay điểm miệng đó chúng ta ghi đây là hệ số 1 ở đây chúng ta có một cô đầu điểm nữa là hệ số một nữa đây hệ số 2 đó, hệ số 3 à, hệ số 2 tiếp ngày xưa các thầy học là có hệ cả hệ số 3 nữa rồi ở đây thì các anh các chị điền cho thầy là à, thi học kỳ Đấy, đây các anh chị mỗi một bài nó có một hình thái khác nhau nhé ở đây ô này các anh các chị ghi là điểm trung bình điểm trung bình thì anh ấy chị cứ tắt được điểm trung bình ấy còn chỗ này thì anh ấy chị cho viết cho thầy là tổng kết à, điểm tổng kết đây xếp loại cuối cùng là xếp loại đó cái bàn của chúng ta gồm có rất nhiều ô khác nhau điểm học kỳ điểm trung bình xếp loại chỗ này chúng ta cho nó ngắn lại một chút Đó, để cho nó vừa khớp với cái tiêu đề được chụp ở đây chúng ta cho khớp vào yeah Đó. rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập bằng tay ở những cái bài cơ bản những cái bài khó sau những cái buổi hôm sau thì nó nâng cái cấp độ lên thì các anh các chị lúc đấy sẽ cảm thấy rất là sướng mà những bài toán mà trước đây mình không bao giờ nghĩ ra mà sao thầy giải lại nhanh như vậy thì à, vào buổi hôm sau nào bây giờ chúng ta cho miệng nhá ví dụ như này 6 này 7 này 5 này 9 này bạn này được 8 này bạn này được 6 này 9 này 6 này đây vâng. đó rồi mình nhập điểm hệ số đây là do giáo viên của chúng ta nhập vào ví dụ bài này bạn này ta cứ nhập ta cứ nhập một cái vào ờ, tám chín chín mười đấy bảy tám rồi chỗ này chúng ta nhập vào không biết ở mẫu giáo có điểm không nhỉ chắc không bao giờ có đúng không nhưng mà bài toán này để giúp cho chúng ta thao tác những cái công việc khác tốt hơn kể cả các anh các chị trên đấy có có trồng lan bán thì cũng ờ, thống kê bằng cái bảng này à, ví dụ như là đạch tuyết tháng này là bán bao nhiêu ki này á hậu bán bao nhiêu ki này vân vân Đấy thì chúng ta cũng có thể buôn bán chúng ta nhập vào đây hoặc những anh anh chị mà uh, buôn bán online về bán về quần áo chẳng hạn thì chúng ta cũng sử dụng cái này để chúng ta thống kê hàng tháng Đấy, không có đi đâu mà thiệt cả nha yeah, bây giờ thầy sẽ làm như thế để các anh anh chị nhìn rồi nha Đó. đây là đầu điểm hệ số 2 hệ số 2 nữa có hai điểm kiểm tra điểm số 2 rồi thi học kỳ rồi xong thế thì ờ, là một giáo viên khi chúng ta tính điểm cho học sinh thì chúng ta sẽ tính là tổng điểm và tính điểm trung bình chúng ta phải tính tổng điểm trước Tổng điểm ở đây thì chúng ta thấy này hệ số 1 ta chỉ nhân với 1 Hệ số 2 các anh các chị nhân với 2 Điểm học kỳ các anh các chị uh, bằng điểm của hệ số 1 hệ số 2 cộng lại cộng với điểm học kỳ ta chia đôi thế thì công thức là như vậy vì điểm học kỳ nó cũng tương đương với các điểm nằm ở trong cái quá trình rèn luyện đúng không à, chúng ta sẽ cho vào bằng nhá bằng này miệng là g mấy nhỉ g7 g7 g7 nhân 1 thì ta không cần nhân ta chỉ cần ghi là chính nó thôi đó chúng ta sẽ cộng với ờ, h7 ok rồi điểm biện nữa là gì cộng với y y7 mỗi lần các anh các chị cộng một cái gì thì nó tự nhiên đổi màu cho các anh chị đấy để chúng ta so sánh nó tương ứng màu ở đây cũng tương ứng với màu của ô rồi các anh các chị cộng cho thầy với điểm hệ số 2 là J7 J7 nhưng phải nhân với mấy nhân với 2 vì hệ số 2 chúng ta nhân 2 K7 cộng với K7 ta nhân với 2 Đấy, tất cả đóng khung lại cho thầy à, đóng ngoặc lại cho thầy nhá chúng ta chia cho tổng hệ số ví dụ hệ số 1 thì đây là một chúng ta cộng vào này một cộng một cộng một là 3 3 nhưng hai hệ số 2 này thì nó lại nhân đôi cho nên nó là thành uh, ờ, 4 vậy chúng ta chia hết cho chia cho tất cả là chia cho 7 đấy thì công thức này cũng như công thức bên ngoài thôi chúng ta thấy là chỗ nào không nhân hệ số 2 thì chúng ta để nguyên đấy và chia cho 7 thì chúng ta từng này đúng chưa rồi bây giờ chúng ta cộng với điểm học kỳ chia đôi Đấy, chúng ta lại cộng với điểm học kỳ cộng vào điểm học kỳ là L7 L7 nhưng tất cả tổng lại chia đôi xong lại chia đôi lần nữa tức là bao gồm cái bộ điểm uh, kiểm tra trong kỳ này cộng với điểm cuối này tất cả trên trên hai đó thứ tự của nó là như vậy nhá đây các chị nhìn thấy không tức là bộ đầu chúng ta chia cho 7 hệ số cộng với y 7 là điểm học kỳ đấy, rồi đóng ngoặc lại tất cả chia cho đôi chúng ta enter cho thầy và được 7 ở đây chúng ta kéo xuống đấy thì chúng ta nhìn thấy này có một vài chỗ là điểm có dấu phẩy đằng sau thế thì bây giờ các anh các chị theo dõi nhé bây giờ điểm của nó nếu mà chúng ta để như này thì in kết quả nó không đẹp chúng ta phải đưa về tương đương tức là chúng ta sẽ làm tròn bằng cách các em chúng ta nhìn thấy này nó sẽ làm trong cái ngoặc trong trước được bao nhiêu chia cho 7 xong nó lại tính tiếp cộng với L7 và đóng ngoặc lại thì nó sẽ sau khi chúng ta đóng ngoặc hết nó mới chia cho hai thì đúng theo uh, thuận theo tự nhiên về phép toán tức là trong cùng làm trước và làm đến ra ngoài nhân chia trước cộng trừ sau bây giờ chúng ta sẽ làm tròn ở đây bằng làm tròn thì chúng ta cho một cái hàm có tên là rao rao là tròn nhé rao là tròn rồi chúng ta mở ngoặc ra Đấy. và chỗ này của chúng ta là kết thúc của cái ờ, dữ liệu bên trong chúng ta sẽ cho số thập phân ừ. là mấy phần nhỉ một ba số một ba hai à, một số một, số một ạ làm tròn một số ạ đúng chưa đấy đúng rồi nó sẽ làm tròn enter rồi và chúng ta sẽ kéo cái này xuống đấy. thì nó sẽ làm tròn cho chúng ta làm tròn là gì những cái mà nó vượt năm vượt cái dấu thập phân là sau sau cái số thập phân ấy cái số thập phân đứng sau dấu phẩy ấy hay dấu chấm mà nó quá năm thì nó làm tròn lên 6 còn nó làm tròn lên một đơn vị nữa còn nếu mà nó dưới 5 thì nó lại đưa về về về cái số làm số nguyên đứng sau nó đấy số nguyên nhỏ hơn cái số đấy và trên 5 thì nó lại đưa lên số nguyên lớn hơn ví dụ như như là bằng 6,58 thì nó làm tròn thành 7 à, phẩy sáu sáu phẩy sáu chứ thầy ừ, sáu phẩy sáu ạ sáu phẩy sáu còn nó nhỏ hơn thì chúng ta lại đưa về ví dụ như là sáu phẩy à, bốn ba thì nó đưa về là sáu phẩy bốn đấy nha chúng ta chú ý như thế thì đây là điểm làm làm tròn điểm trung bình điểm trung bình à, đây là điểm gì à, đây là điểm điểm trung bình xin lỗi tất cả nhé chúng ta sẽ copy cái điểm này sang điểm trung bình ừ, ờ, ừ, được chưa à, tức là chúng ta phải copy công thức này để copy công thức này đặt vào chỗ này bằng thầy tết nhá rồi thầy xóa đi vào một cái này nữa đây là điểm trung bình rồi thầy quên lại tính vào tổng điểm đó bằng ở đây Đây là thì chúng ta sẽ xóa cái cột này đi cũng được bằng cách là ta xóa cột này đi đấy thì điểm đây là điểm trung bình rồi sau đó thì chúng ta chèn một cái điểm nữa chúng ta chèn là điểm tổng kết điểm tổng nhé tổng tổng thì chúng ta chỉ bằng từ đây đến đây và chúng ta cộng lại Đấy. ví dụ tổng đến đây cộng lại ừ, thì theo từng nghĩa thôi chúng ta chỉ cần điểm học kỳ bằng tổng này thì chúng ta kéo cho thầy nhá xong mở ngoặc ra chúng ta kéo từ đây đến đây để dạy cho chúng ta kéo theo hàng ngang đó và chúng ta thấy là nó cộng từ đây đến đây đó và ta đóng ngoặc lại bằng vào đây thì tổng là 83 điểm ví dụ như thế đó được chưa đấy là thầy đang đặt cái tình huống như vậy rồi bây giờ chúng ta mới đi xếp loại học sinh xếp loại ở đây thì ờ, yêu cầu như này chúng ta căn cứ vào điểm điểm trung bình đây để chúng ta đưa ra mức xếp loại mức xếp loại như sau lớn hơn bằng 8 phẩy thì được loại nhỏ lớn hơn bằng 7 được loại khá từ 5 cho đến 7 à, từ 5 cho đến 6 là trung bình và dưới 5 là yếu à, ví dụ như thế thì chúng ta sẽ làm như sau bằng nếu nếu nha chúng ta căn cứ vào đây đây là điểm à, của bạn Nguyễn Thị A là đây là m mấy nhỉ M7 đúng không nếu M7 mà lớn hơn bằng bằng 8 thì chúng ta viết chữ uh, bạn hãy giỏi đi Đấy, phẩy phẩy dưới nha yeah, chúng ta đúng đánh theo đúng cú pháp của thầy khi chúng ta điền những cái giá trị giỏi thì chúng ta nó là chữ thì chúng ta phải có hai cái nháy trên để Excel nó biết được có điền là giỏi tiếp theo này à, nếu không thì chúng ta lại ít nữa M7 lớn hơn hoặc bằng 7 thì chúng ta cho bạn này là khá danh hiệu khá đấy sau này các anh chị áp dụng cái bài này vào tính uh, xếp loại cán bộ công nhân viên của xã của chúng ta là trong một năm năng lực làm thế nào dựa theo các tiêu chí điểm thì anh chị sẽ áp dụng cái bài này vào đúng thực tế của anh các chị ờ, cả lớp mình có hiểu không nhỉ tôi hiểu rồi thầy ạ Đấy nhá chúng ta phải dựa vào tiêu chí chúng ta ấy vào phẩy nếu lớn hơn bằng ờ, uh, 6 à, bằng 5 thì chúng ta cho trung bình đến 7 nhá này là là khá rồi chúng ta tiếp này ít mở ngoặc ra tiếp m7 mà lớn hơn hoặc bằng 5 thì chúng ta điền chữ cho thầy là trung bình mức uh, thưởng là trung bình đó còn nếu không thì chúng ta ghi là yếu Đấy, chúng ta có thể đánh chữ như nào nó hiện ra như thế đâu đến cái ký tự này thì chúng ta vô tư chúng ta có thể đánh chữ hoa ở chữ thường được rồi sau đó thì chúng ta đóng ngoặc lại tất cả có ba ngoặc thì bốn điều kiện các bạn chú ý nhá có bao nhiêu điều kiện thì có n trừ một tức là số điều số ít phải nhỏ hơn số điều kiện một đơn vị ví dụ ở đây có bốn mức này một này hai này ba bốn thì chỉ cần ba ít thôi cả lớp hiểu chưa anh hiểu ra alo ta hiểu rồi thầy ạ. Ờ nhá, nhắc ờ, thầy nhấn mạnh mạnh là tới cả lớp nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đã hiểu bài. Có nghĩa là có bao nhiêu cái điều kiện thì các anh các chị trừ bớt đi một cái ít. Đấy, ví dụ ở đây có bốn điều kiện là giỏi, khá, trung bình, yếu thì thầy chỉ cần ba cái ít thôi. Đó. Căn cứ vào cái điểm của cái ờ, điểm uh, trung bình chúng ta gõ enter Đấy, và đã xếp loại khá vào đây chúng ta kéo cái này xuống cho thầy Đấy, thì ai trung bình khá nó tự hiện ra bây giờ thầy cho một người giỏi người giỏi nhé thầy cố tình tăng bạn hợi này lên với số điểm là 8 9 9 9 đấy bạn 8,4 là tức điểm của bạn ấy được rồi và cái bảng này thì các bạn có thể lưu lại để chúng ta vẫn giữ nguyên công thức của lớp hoặc là của cán bộ để lần sau chúng ta sử dụng alo cả lớp đã hiểu chưa rồi thầy ạ hiểu thầy ạ à. dạ ok cảm ơn tất cả các anh chị ờ, trong ờ, buổi đầu tiên chúng ta đã vào và làm quen với bài này còn một số anh chị nữa buổi sau thời điểm danh mà không có trong quá trình học thì sẽ không được thi mà không được thi thì chúng ta sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp ở trên uh, tỉnh hòa bình vừa rồi là ra trường hai khóa đều được bằng chính quy mà bằng này của bộ thông tin truyền thông là cái bộ chủ quản về lĩnh vực công nghệ thông tin ờ, phát cho tất cả các khóa học học viên ở đó thì uh, các anh các chị thấy cảm thấy là rất là sung sướng mình học tại nhà tại địa phương mà mình lại được là bằng chính quy bằng cử nhân chính quy và sau này sau này các bác ấy đã sử dụng cái bằng đó để sử dụng cho việc công tác thế thì uh, có cái quá trình là chuyển đổi cán bộ tức là thu gọn ba xã chọn một thì những cái uh, anh chị mà đi học đã được giữ lại trong xã còn những anh chị không có bằng công nghệ thông tin thì lại không được giữ lại trong xã và qua cái kỳ đó thì các anh chị bảo là biết thế và em học thêm thế nhưng mà biết thì đã muộn tức là ờ, mấy anh những anh chị tham gia thì thì cảm thấy là rất là sung sướng alo alo alo alo alo à, cả lớp mình hiểu ý bạn chưa đã hiểu rồi ạ. Không hiểu gì. Kênh YouTube của... Kênh YouTube Kênh YouTube của thầy gì thế ơi? Bây giờ thầy lưu kênh YouTube và lớp mình có thể cứ ở nguyên đấy nhá, cứ ở nguyên trong này để chúng ta sẽ quan sát thầy đẩy cái video này lên đẩy video này lên và copy đường link cho anh các chị luôn các anh các chị vẫn ngồi tại chỗ nhá và bây giờ anh các chị này bài hôm nay chúng ta chỉ cần học đến đây nhưng hai bài thầy dạy cũng bằng 10 cái bài mà thầy cứ đi dạy ờ, đi nói lung tung đấy chỉ cần hai bài này chú ý là chúng ta có thể làm được bây giờ thầy sẽ lưu lại các anh các chị ngồi tại chỗ nhé đây